Đây là những cái cây à, lùn mất mà nó được cắt ghép à, bởi à, các nghệ nhân thì những cái cái đoạn cắt này các bạn nó cần phải có cái, cái thuốc trét trét mặt cắt thì mình có quen một người chuyên gia về cây cảnh này anh ta đã à, chỉ cho mình tuyệt chiêu này và hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn cái cách à, pha chế cái à, dung dịch trét mặt cắt này nha các bạn đây. trét mặt cắt này thay vì nó nó khô nó sẽ lâu ngày chỗ này nó sẽ bị khô nó sẽ hư nhưng các bạn thấy là nó sẽ không khô nó vẫn cứ tươi suốt vậy nè đó là do trát thuốc nha các bạn rồi mình xin chia sẻ với là bạn các bạn cái à, cái thuốc này mà cái thuốc này à, là thuốc trét mặt cắt giống như còn gọi một dạng là keo liền sẹo nha các bạn Và hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cái cách mà pha chế một cái dung dịch phải nói là siêu rẻ mà hiệu quả của các tay à, làm bonsai nha các bạn. Thì như các bạn cũng biết rồi, cái chai, cái bình này, cái lọ này là lọ à, trái mặt cắt, keo trái mặt cắt của các loại cây cảnh. Thì bán ngoài thị trường là à, như chỗ mình mua là 80 ngàn một chai, 80 ngàn một bình này. Nhưng mà mình search trên Google thì là có 66 ngàn thôi mà nếu mà nó ship về tới nhà chắc cũng phải là gần cả trăm ngàn ha thì các bạn mua cái này á các bạn à, nếu mà làm lớn á, thì sẽ rất là tốn kém kinh khủng <coughs> và mình được chia sẻ cái cách à, của các tay à, làm bonsai nha các bạn các thầy bà của làm bonsai thì như các bạn có biết hả các bạn ở một khu, vực mà có bán đồ vật tư cao su á thì các bạn tìm đến mua cái bịch này khoảng 30 à, ngàn bịch này nhưng mà nó nói giống y như mỡ bò đó các bạn đây đây là mỡ bò đây là mỡ bò trét à, xe đó cái nó giống y như nhau các bạn thấy không nó không khác gì các bạn đừng có lầm tưởng là mỡ bò nha các bạn không phải nó giống y như mỡ bò luôn nhưng mà nó là cái dạng lại trét cái mặt cắt của cây cao su thì cái dạng à, công nghiệp nó rất là lớn cái vườn cây cao su các bạn biết rồi trét mặt cắt nó rất là lớn rất là nhiều bởi vậy nó dùng cái loại này nhưng mà mình trét cây cảnh á, thì nó lại khác một chút bởi vậy mình phải pha chế thêm nhiều thứ đó thì các bạn thứ nhất là cái nào loại này thứ hai các bạn đến tiệm uh, thuốc tây uh, thuốc à, đông y á các bạn mua cho mình cái lưu huỳnh thì uh, một lọ này là khoảng 30 ngàn mà lấy một tí xíu thôi chứ không phải nhiều đâu nha và đây là cái cục nhựa thông các bạn ra tiệm điện tử á, thì cái cục nhựa thông này khoảng 5 ngàn đó và bạn nào mà có ờ, nến hay lấy nến cũng được hay là sáp ong cũng được nếu có sáp ong thì lấy sáp ong còn không thì lấy nến này các bạn thôi mình sẽ ờ, tán nhuyễn cái này ra mình sẽ pha với ờ, lưu huỳnh trước tiên cho các bạn xem cái cách pha chế là mình pha nè một phần nhựa thông một phần lưu huỳnh nha các bạn cái nhựa thông á là nó để ờ, liên kết với lại cái nhựa các loại nhựa nhựa cây để mà nó ờ, đó là chả tạo cái chất liên kết thôi còn cái lưu huỳnh này á là nó ờ, làm ngăn ngừa nấm mốc một phần nhựa thông và một phần lưu huỳnh nha các bạn thì chúng ta sẽ bật lửa lên và để nhỏ lửa thôi nha các bạn để trong vòng 10 phút để trong 10 phút cho nó tan ra cho nhỏ lửa thôi nha các bạn rồi mình ngừng máy cho nó nhau nó tan ra các bạn chúng ta sẽ khuấy cho nó đều lên nha các bạn thì à, cái này là cái mùi của nó rất là giống cái mùi của pháo bởi vì à, thuốc pháo thì người ta cũng làm từ cái lưu huỳnh ra cũng có lưu huỳnh, huỳnh trong đó KNO3 KCNO3 các thứ bột than đó là thuốc pháo Mỗi này nó có cái mùi của giống thuốc pháo thôi nha các bạn Tiếp đến rồi các bạn sẽ bỏ cái nến này vào nha Cho nó tan ra đều hết Cái nến này thì có cái nhiệm vụ là giống như cái đôi giày mà các bạn trét nến lên thì nó không bị thấm nước á hiện cái này cũng vậy mà có cái à, cái này cũng là cho chống nước này tiếp đến thì chúng ta sẽ bỏ 5 phần thuốc trét bắt cắt nha các bạn 5 phần thì cứ bóp nó canh điều lượng một à nha rồi thì 5 à, phần nha các bạn rồi chỉ cần bật lửa lên cho nó tan cái này ra là xong đừng có để lửa quá nó sẽ à, bốc khói hôi lắm nha các bạn rồi sôi là tắt như vậy chúng ta đã có một cái dung dịch hỗn hợp mà chép mặt cắt nha bạn keo keo lì xẹo nhìn thấy màu đen như vậy á nhưng mà khi nó nguội thì nó sẽ thành màu vàng nha các bạn ví dụ như mình trét lên cục gạch nè à, thấy không nó sẽ biến thành màu vàng liền khi để nguội thì nó sẽ thành màu vàng liền ok mình sẽ đổ cái hỗn hợp này vào một cái lọ khi nó ngồi cái nó biến thành màu liền, liền, liền các bạn đó khi nó ngồi nó sẽ biến thành cái màu này khác liền các bạn cũng biết là khi mà một cái cây mình à, cưa đi á thì nó sẽ mọc ra nhánh nhưng mà cái chỗ này nó sẽ bị khô và hư đó thì hôm nay mình sẽ cưa ngang đây và mình sẽ trét à, thuốc mặt cắt cho các bạn xem ha khi à, cưa xong chúng ta sẽ à, để cho cái nhựa này nó chảy đi cái này cây này là cây mít nha các bạn cây mít nên nó nhựa rất là nhiều còn mấy cây cảnh thì không có nhựa thì chúng ta sẽ à, đợi cho nó chảy hết cái ngũ này đi hoặc là lao liền rồi khi cái nhựa nó đã ráo ráo rồi chúng ta sẽ dùng keo lì xẹo này nha các bạn két lên Rồi, như vậy là nó đã ok rồi nha các bạn Để thì khoảng à, vài tiếng sau thì nó sẽ à, khô Và nó sẽ à, chép kín được cái lớp mặt Và cái, các nhánh tược sau này nó sẽ đâm lên chỗ này đâm ra đây nhưng mà không bị hư cái đầu này các bạn không bị khô nó không bị thối khô Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like và nhớ chia sẻ clip này cho nhiều người cùng biết để có nhiều người cùng ờ, làm những cái ừ, về cây cối này nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.